những nhà đầu tư thành công bao giờ họ phải có tâm có tầm và sự chính trực tâm tầm và sự chính trực